Chào mọi người Chó Rottweiler 3 tháng bao nhiêu cân Chó Rottweiler 4 tháng nặng bao nhiêu cân và 5 tháng bao nhiêu cân Rất nhiều người có cái uh, thắc mắc như vậy uh, Thì cái con chó Rottweiler ấy 2 tháng là thường chúng ta mua về Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 cân Thì mình sẽ tính là con Rottweiler 2 tháng là 7 cân nó sẽ dao động ở trong khoảng từ 6 cân rưỡi cho đến khoảng tầm 8 cân nhưng con Rottweiler hai tháng bình thường là tính ở nó 7 cân đực cái nó tranh nhau khoảng nửa cân thì con Rottweiler 3 tháng trong cái đoạn đoạn đấy nó sẽ tăng lên khoảng 4 cân một tháng con Rottweiler 3 tháng nó sẽ ở trong khoảng 11 12 cân ờ, con 3 tháng ở đây tức là 90 ngày nha mọi người nhé à, bởi vì là ngoài 3 tháng thì nhưng mà nó chưa đủ 4 tháng thì rất nhiều người coi đấy là 3 tháng nhưng đây mình đang tính ở đây là con chó Rottweiler 90 ngày tức là nó đã đủ 3 tháng thì nó sẽ là 11 12 cân con Rottweiler 4 tháng nó tăng lên thêm khoảng tầm 4 cân rưỡi 5 cân nữa nó sẽ là 17 cân khoảng 17 18 cân con Rottweiler 5 tháng đến giai đoạn đấy là nó sẽ tăng thêm khoảng tầm 5 cân đến 6 cân thì ở cái giai đoạn này con roller con 5 tháng nó 17 18 cộng với này 5 nó sẽ ra khoảng tầm 22 cân 6 tháng nó tăng lên thêm 5 6 cân nữa thì nó sẽ rơi vào con chó roller 6 tháng nó có thể là nó từ 27 cân cho đến khoảng tầm 30 cân đó khi mà nó mà vừa tròn 6 tháng đến 7 tháng chúng ta lại cộng thêm khoảng 6 7 cân nữa thì uh, con chó Rottweiler 7 tháng nó khoảng tầm 37 cân 35 đến 3 35 37 cân uh, con uh, ờ, Rottweiler 8 tháng thì nó bắt đầu nó hơi chứng lại một chút nó sẽ tăng thêm khoảng tầm 4 cân 5 cân thôi thì 35 37 cân chúng ta cộng thêm 4 5 cân nữa con Rottweiler 8 tháng nó rơi vào khoảng tầm 30 8 đến 40 cân là, là ok rồi nha mọi người nha còn cái con tiếp theo nữa là 9 tháng nó lại tăng thêm khoảng 4 5 cân nữa thì nó con Rottweiler 9 tháng nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 42 cho đến 45 cân đó và 10 tháng thì nó sẽ đạt được mức 50 cân với các con chó đực và với con chó cái thì ở cái các giai đoạn trước đấy thì nó sẽ đã đã chứng lại rồi nó tăng cân ít hơn thì với 10 tháng con chó cái nó có thể đạt được ở cái mức cân khoảng từ dao động trong khoảng từ 32 cho đến khoảng 38 cân là rất là tuyệt vời rồi đó thì cái cân nặng của con chó nó là như thế à, và sau 10 tháng từ 10 tháng đến 15 tháng thì cái con chó nó tăng cân chậm hơn à, tùy từng con nhưng mà nó sẽ tăng cân chậm hơn lúc ấy là có thể là nó chứng cân hoặc là nó chứng cân lại nó không hề tăng hoặc là nó sẽ tăng thêm khoảng tầm 1 cân đến 2 cân trên một tháng đó thì tùy từng con bởi vì nó như là là ở người thôi có lớn sớm có lớn muộn mọi người tưởng tượng như là giả sử như là ở cái giai đoạn mà phát triển của người chúng ta đi ờ, trong cái giai đoạn mà từ lúc uh, từ uh, năm học lớp 6 đi cho nó dễ chứ giai đoạn nhỏ trước thì chúng ta không quan tâm từ giai đoạn năm học lớp 6 mà cho đến hết lớp 12 mọi người tưởng tượng như vậy thì có những cái người phát triển sớm thì lớp 7 lớp 8 người ta lớn rất nhanh có những người ấy, thì người ta phải vào cấp 3 người ta mới lớn có những người lớn chậm thậm chí đến lớp 12 người ta mới lớn tức là 18 tuổi người ta mới lớn nha mọi người nha lúc đấy người ta mới lớn nhanh cao vọt lên về chiều cao thì ở cái con cho con nó phát triển nó cũng theo cái kiểu như vậy nó không có một cái khoảng chung mà nó sẽ con lớn nhanh con lớn chậm còn cái thông tin mà mình đưa ra như vừa rồi ấy là nó là ở cái mức trung bình thành ra là khi mà các bạn nuôi cái con chó mà các bạn thấy nó lớn nhanh hơn như mình nói hay là các bạn thấy con chó cái cân nặng của nó nó không đạt như mình nói thì cái chuyện đấy cũng là một cái chuyện hết sức là bình thường với điều kiện là con chó của chúng ta khỏe mạnh, nhanh nhẹn và lông bóng mượt thể hiện là sức khỏe con chó tốt, tiêu hóa tốt thì cái việc con chó nó bao nhiêu cân nó có đạt được cái mức cân nặng mà mình đã đói hay là không nó không có quan trọng bởi vì có thể nó rơi vào những cái trường hợp những cái con mà nó bị lớn chậm tức là nó bị lớn muộn nó lớn từ từ nó cứ tăng đều đều giả sử như là nếu mà với những con mà nó lớn sớm ấy có thể 8 tháng nó đã trứng ừ, nó không tăng cân nữa rồi có thể 8 tháng mới đạt được 40 mấy cân nên là với con chó đực hay là nó đạt được 30 34 35 cân với con chó cái hay là 36 37 cân với con chó cái thì nó đã trứng lại rồi sau đấy nó không tăng cân nữa đó mọi người tưởng tượng thế còn có những cái con mà nó lớn chậm đấy thì giả sử như cái trường hợp của Messi này của mình này thực tế này và Siro đều như vậy là đến 11 tháng 12 tháng con chó nó vẫn tăng cân mọi người nhé nó lớn trọng đó thì nó vẫn đạt được với con chó cái là như Melsi với Siro bây giờ là cái cỡ người của trong đó là coi như là con chó cái 40 cân là ok với con chó cái rồi còn với những con chó đực của trại nhà mình mà uh, như Loki hay là Marvin mà mọi người biết là mình nuôi chúng nó từ nhỏ ấy thì cái cân nặng của chúng nó cái con chó đực khi mà uh, nó được uh, ờ, 7 tháng và nó đạt được đúng như là mình đã nói đó uh, vừa rồi uh, nhưng mà cái đoạn sau của nó nó vẫn cứ lớn từ từ từ từ và như hiện tại bây giờ khi con chó nó trưởng thành rồi thì nó ở mức cân nặng khoảng tầm 53, 54, 55 cân đó thì đấy là cái cái thể trạng bình thường nha chứ còn nếu mà con chó béo nó có thể lên 57, 58, 60 cân nhưng cái mình không tính con chó béo thì có một cái là cái cân nặng đấy là một cái để mọi người tham khảo thôi chứ còn chăm các con chó thì mọi người nên chú ý đến cái tiêu hóa của con chó xem con chó lông nó có bóng hay là không hay là lông có sơ à, xem là con chó nó có khỏe mạnh nó có vui vẻ nó có vận động nhanh nhẹn hay là nó ù ì chứ mọi người đừng tham là con chó nó nặng cân rồi nó ù ì nó chỉ tỏ là hại xương hại khớp con chó thì nó không được một cái tích sự gì cả uh, tăng cân lên để mà khoe với nhau là con của tôi cân nặng lắm với cân nặng vừa con chó nó cứ ù a ù ì bởi vì nó mệt mỏi nó bị tăng cân nhanh quá cái xương khớp của nó nó không đáp ứng được với cái sự tăng cân đấy cái nhất là cái đặc biệt là cái khớp của con chó cái khớp của con chó nó tăng nó, nó phát triển không kịp với cái sự tăng cân thì cái khớp nó bị quá tải thì con chó nó sẽ lười vận động thì chia sẻ với mọi người là cái cân thực tế của con chó như vậy chứ mọi người đừng có nghe mà bảo là à, thấy con chó người ta bảo 4 tháng 25 cân thì mình nghe thì mình choáng luôn mình không hiểu là cái 4 tháng đấy là tính là cái 4 tháng như thế nào hay là những cái con chó mà 6 tháng 40 mấy cân thì mình cũng không hiểu nổi 6 tháng tính như nào hoặc là những cái con đấy là nó bị kích cái nó tăng cân quá nhanh thực sự mà nói cái đấy nó không phải là cái để đáng tự hào cái đáng tự hào ở đây khi mà chúng ta chăm con chó là con chó nó phát triển tốt nhưng mà uh, cái xương khớp nó phải khỏe còn một số cái, những cái con chó mà cái khung của nó rất to nó có thể có những con nó khung nó ngoại cỡ lớn lên trưởng thành nó sáu mươi mấy cân kiểu như vậy với con chó đực thì với những cái con đấy có thể nó sẽ đạt được cái cân nặng nó nhiều hơn nhưng cái trường hợp đấy ở trại nhà mình cũng đã gặp cũng đã có những cái con chó ở cái mức khung như thế thì nó cũng không ờ, cái cân nặng nó cũng không đến mức quá là khủng khiếp như là Ờ, một số anh em chia sẻ là con chó 4 tháng với con chó 5 tháng mà thấy nó ba con chó 5 tháng thấy ba mấy cân với con chó 4 tháng thấy hai mấy gần 30 cân thì nó kinh khủng quá cái con chó uh, như cái đàn con của Messi này với Bruno này là hiện tại bây giờ là có một cái con đực là như cái đàn đấy của chúng nó là bây giờ là chúng nó hơn một năm rồi thì hơn một năm một chút thì có một con đực nó đã 60 cân rồi đó thì mọi người tưởng tượng là cái khung của nó rất là to nhưng mà cái sự phát triển cái cân nặng của nó nó cũng không theo cái kiểu mà 4 tháng mà báo là hai mươi mấy ba chục cân không có cái chuyện đấy mọi người nhá cái con chó phát triển rất thuận lợi tất cả mọi thứ thì con chó hai tháng mình cứ tính là nó 8 cân là to lắm rồi còn nếu không bình thường nó sẽ chỉ dao động ở khoảng 6 cân rưỡi đến 7 cân thôi và mình tính cân ở đây là tính đấy là tính trên con chó đực nha mọi người nhá chứ còn con chó cái thì nó sẽ luôn luôn nó thấp hơn con chó đực khoảng nửa cân một cân tùy vào từng đa nhưng mà đấy là cứ tính là cái con số đực tròn 2 tháng tức là 60 ngày nó đạt 7 cân là hài lòng lắm rồi vô cùng hài lòng luôn và sau đấy thì ba khi nó tròn 3 tháng thì nó cộng thêm 4 cân đến 5 cân nữa đó là nó cũng chỉ 11 12 cân thôi và khi nó 4 tháng ấy cộng thêm 5 cân nữa đi là giai đoạn đấy nó ăn nhiều hơn nó tăng cân nhanh hơn một chút thì cộng thêm 5 cân nữa thì con chó 4 tháng nó cũng chỉ đạt đến cái mức khoảng 17 cân thôi đó là con chó tròn 4 tháng tức là 120 ngày còn từ 4 tháng đến 5 tháng thì nó lại cộng thêm khoảng 5 6 cân nữa đó mọi người cứ thế nhân lên cái giai đoạn lớn của con chó ấy, con cái giai đoạn nào lớn nhanh con chó nó có thể tăng 7 cân 8 cân một tháng đấy là giai đoạn lớn nhanh nhất còn bình thường mà nói thì cái con chó nó sẽ tăng cân ở cái khoảng dao động từ 4 cân cho đến 6 cân một tháng ở trong giai đoạn lớn nhanh và cái quan trọng nhất mình nhắc lại là mọi người quan trọng nhất là mọi người phải xem con chó của mình Cái tiêu hóa của nó có tốt không Tiêu hóa nó có tốt hay không thì thể hiện là cái lông nó có bóng hay không Từ con chó con mọi người nhá Cái lông nó có bóng hay không Lông nó bóng tức là thể hiện là con chó nó tiêu hóa tốt Và cái con chó nó nhanh nhẹn Nó ham chơi, nó nhanh nhẹn là thể hiện là cái xương khớp của cái con chó và cái sức khỏe nội tạng của con chó nó tốt thì nó mới vui vẻ nó mới nghỉ ngậm được đó cái đó mới là cái quan trọng còn có con lớn nhanh có con lớn chậm nếu mà mọi người nuôi con chó mà lông nó đã bóng rồi và con chó nó vui vẻ thì mọi người không cần phải quan tâm đến con chó nó cân nặng của nó nó là bao nhiêu mọi người không cần phải quan tâm đến cái vấn đề là cái cân nặng của con chó nó là bao nhiêu theo dõi cho nó vui thôi bởi vì với những cái con mà cái tiêu hóa của nó tốt và nó khỏe mạnh như thế thì chắc chắn lớn lên đến 12 tháng nó sẽ đạt được cái khung tối đa của nó sau cái giai đoạn 12 tháng thì con chó nó sẽ tăng rất là chậm à, giai đoạn đấy là bắt đầu là nó chững ở cái phát triển chiều dài và chiều cao của con chó rồi còn à, đến cái giai đoạn mà các con chó nó nó nó nó dày người nó to ngang thì nó phải chờ con chó cái là nó phải 2 năm còn con chó đực nó khoảng trên dưới 3 năm thì nó mới to ngang nó mới nở người người nó mới dày chứ còn trước đấy người nó mỏng thôi còn với những con chó mà nó trên 3 tuổi rưỡi rồi trên 3 tuổi rưỡi rồi mà người nó vẫn mỏng thì đấy là cái khung của con chó đấy nó chỉ có như thế thôi nó cũng như người chúng ta có người là uh, đô con uh, cái xương của người ta cái khung xương của người ta nó to có những cái người thì người nó mỏng người cái đó là nó là do cái cái cái cái hệ khung xương của nó rồi chứ còn con chó đấy là con chó đực là 3 tuổi rưỡi là nó phát triển hết rồi còn con chó cái thì cứ coi như là 3 tuổi là nó phát triển hết đấy mọi người tưởng tượng vậy ok à, siro với lại messi đứng lên chào mọi người nào à, Xin chào tất cả mọi người nhá Hy vọng là video nó sẽ Hy vọng là video sẽ hữu ích cho các bạn mới nuôi chó Và nhớ nhắc các bạn một điều là làm sao để mà Chúng ta cần quan tâm nhất ở trong cái giai đoạn con chó đang lớn là một là con chó nó ăn uống nó tiêu hóa tốt và hai là đừng để cho con chó nó bị ốm vặt bởi vì mỗi một lần ốm vặt đấy là con chó nó sẽ bị trứng lại nó sẽ bị tụt lại mất vài ngày so với những cái con cùng đàn và uh, như là chia sẻ một cái chia sẻ một con chó bị uh, ờ, pavo của nhà mình thì dùng cái chibi powder này để nó cải thiện cái đường ruột nó tăng hấp thu thì con chó nó vẫn bắt kịp dù nó bị ốm thì nó vẫn bắt kịp được với những cái con ở trong đàn về cái tốc độ phát triển về cái cân nặng cho nên là đấy là cái mà uh, mọi người có thể tham khảo cái chibi powder này uh, ok xin chào uh, tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ai có thắc mắc gì liên quan đến chăm sóc chó nói chung và đến giống Rottweiler nói riêng thì mọi người có thể bình luận ở dưới các video. À, nếu mà có nhiều người mà cùng thắc mắc một cái vấn đề thì mình sẽ chia sẻ qua video với mọi người. À, đó. À, đến ngày hôm nay thì mới tắm cho mấy đứa này lần tiếp theo. Ngày hôm nay thì mới về mới tắm cho chúng nó. Đó. Từ uh, lần trước tắm là à, chính là cái hôm mà quay ờ, video tắm cho chó đấy thì mọi người đếm xem là đến ngày hôm nay là bao nhiêu ngày rồi đó đến hôm nay mới tắm cho chúng nó chúng nó lần tiếp theo lúc nào cũng thơm phức luôn mấy hôm chủ không ở nhà là chúng nó nghịch lung tung chúng nó uh, lên uh, trên tầng thượng uh, rồi uh, chúng nó uh, vần vò chúng nó gãy lưng rồi kính thưa này kia bụi nó bám bẩn lông thành ra hôm nay về là phải tắm cho chúng nó luôn ừ à siro thì đợt này là siro lấy giống hôm mùng 1 tháng 8 thì đến ngày hôm nay là được 15 à, ngày coi như là được hai tuần đi thì à, mọi người có thể nhìn thấy là cái bụng của siro đã có cái dấu hiệu đậu thai rồi thì ở cái video tiếp theo mình sẽ nói lại về các cái dấu hiệu của con chó nó đậu thai để cho mọi người tham khảo sẽ nói ngắn gọn cô động thôi để mọi người có thể tham khảo ok À, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Thường quá. Ui giời, thường.